Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán thương mại dịch vụ tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Lĩnh vực thương mại sẽ bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán hàng trong nước. Kế toán dịch vụ sẽ có các nhiệm vụ cũng giống như nhiệm vụ chung của kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán dịch vụ cũng cần phải thực hiện và phản ánh kịp thời các chi phí, nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành sản xuất,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 mua hàng hóa, mua công cụ dụng cụ và mua tài sản, cũng như cách hạch toán trên phần mềm và phản ánh đúng các chi phí vào chi phí đối với từng mảng thương mại và dịch vụ. Xử lý các trường hợp liên quan đến phát sinh trong công ty thương mại dịch vụ, các nội dung liên quan đến tính lương, trích bảo hiểm và các hợp đồng. Chứng từ liên quan để ghi nhận vào chi phí đối với tiền lương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 0988680223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.